hello cả nhà nha xin chào cả nhà hôm nay nhà mình thư hết dịch rồi nhà mình thư ừ. cúng nha cúng ừ. mừng là cho đại dịch đã qua khỏi nha, ừ. rất là mừng nha mình thư sẽ không còn dịch bệnh nữa nha đúng đỡ nha đó mình thư cũng chuẩn bị hết học online rồi nha sắp hết học online rồi sẽ, học, chính thức, chính Sẽ đi đến trường học nha Đây. đi về nha hôm nay Minh Thư đã cúng món đầu heo ừ. đầu heo nha mọi người món đầu ừ. à. À. người theo dõi và ủng hộ nha Đúng cho rồi. kênh Minh và Bà Rô Bình Dương hoặc Minh Nguyễn Bình Dương. Dương đăng ký một lượt nha sẽ nhận được video clip mới, mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí được cúng cúng với bà nội đại dịch nha đúng rồi mừng đại mừng đại dịch đã qua mừng đại dịch đã qua nha mọi người đây rất ngon món này rất bổ dưỡng nha mọi người ờ, chúc sức khỏe cả nhà và đại gia đình thân yêu nha dồi dạ, dào dạ, sức khỏe nha vượt lên trên mọi tất cả bệnh tật nha rồi đóng giấy tôi lấy giấy ra đóng không cảm ơn mọi người nha sức khỏe và thành công nha trên mọi lĩnh vực nha cả nhà à, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha nha dạ, chào thầy cô giáo nha và các bạn chào đi chào, người. chào thầy cô, cô giáo và các bạn chào đi ừ, chào, chào, chào cô giáo và các bạn à, và mọi người ừ, hôm nay minh thư giới thiệu cả nhà nha nay à, dịch đã quẩn nói chung là cũng đã bớt nhiều lắm rồi được tám mươi mấy phần trăm dịch rồi nha rất là tốt minh thư giới thiệu cả nhà là món đầu heo cho cả nhà wow, đầu, đầu heo nhà thư cúng nha đó bà nội thư cúng nè Trời ơi, trời ơi. Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Nặng quá, nặng quá. Heo rất là ách nha cả nhà. Nặng quá, nặng quá. Rất là ngon nha. Ok. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ chấm với các loại rau nha. Rồi, chấm với các loại rau nha. Rồi. Salad rồi, rồi hành này rau kia nha rồi cùng với nước chấm nha nước, nước chấm thần thánh nha rất là Siêu ngon cay. hấp dẫn lắm nha ừ. à, ngon lắm ừ. Ừ. tuyệt vời nha ừ, đúng rồi rất ngon luôn mọi nước mắm thần thánh ở đây rất là ngon cả nhà nha nhìn hấp dẫn lắm nha mà cả nhà cũng thức nha không chờ lâu nữa chúng ta thôi ta sẽ lấy bánh tráng à, bánh tráng Ừ, một loại bánh tráng nha hôm nay chúng ta ăn bánh tráng trảng bàn tây ninh nha à, rất là ngon nha cả nhà rồi rồi chúng ta có người ăn nha mời mời cả nhà rồi, mời nha chúng ta sang thưởng thức thôi thích xa không chờ lâu nha ừ, nhưng không chờ lâu nữa bắn đi bắn đi cả nhà ơi ừ, ừ. rồi. rồi chúng ta quán đi chúng ta quán đi rồi ok để cho bạn hết rồi con lấy tay con quấn nha mình lấy rau vô ừ. rồi chúng ta sẽ quấn quấn quấn và chấm nha chấm đi quấn chấm đi thôi quấn chấm đi ừ. rồi chúng ta sẽ cuốn lại nha cả nhà à, cuốn lại rất là ngon nha mình sẽ cuốn lại rồi hoành tráng nha rồi uhm. Thư sẽ lấy xà lách. Thư sẽ lấy xà lách nha. chấm mắm nha uhm. xà lách này xà, ừ. xà lách hơi nhỏ ừ. tại vì tại vì mùa dịch khó khăn ừ. cũng bớt dịch rồi nên, nên người ta bán uh, xà lách hơi nhỏ chút ừ. đúng không ừ, không sao đúng không không sao ừ. mấy hôm bữa dịch khó, khó khăn bán khó khăn nên người ta phải, phải dùng thuốc tăng trưởng ừ. rồi người Mau lớn không lắm ừ. Ngon quá ừ. Ừ. ừ. ừ. Rất là ngon ừ. Ừ. Mình thư sẽ quán lại Quán tì tì Quán tì tì ừ. Ừ. Ôi là ngon ừ. Quán tì mọi người ừ. Mời mọi người nha Mời cả nhà Nhưng và mình thường sẽ sắc một ít nha sắc một ít trước nào là lưỡi heo nè wow đó lưỡi nè rồi rồi là má nặng nè nha đó rồi là gan à, đầy đủ luôn gan nha và rồi là phèo nha à đủ loại chúng ta sẽ quấn tổng hợp vô nha ừ. đó quấn tổng hợp vô đó, sẽ cho một uh, cây hành lá vô nha wow là bỏ vô rồi tôi quán lại thập cẩm nha cực kỳ ngon ừ. để, ừ. để, để con rồi. đồ để nó chống vô đây mà ừ. à, mềm lắm cực kỳ

không? Ừ. Nè, cuộn vô, lấy. Ừ. Đó, nó lưỡi heo đấy Ừ. Rang không? Rang không nè? Rang không? Ừ. Đó, chúng ta sẽ ăn một miếng thịt nọng nha. Wow, ngon. Đó, đặc biệt. Đó, sẽ quán lại. Thêm một ít rau quế nữa nha. rau quế. À. Quá tuyệt. Đó, sẽ quán lại. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. ra rồi chúng ta sẽ giúp mình miếng cháo nha ừ. Ừ. Ừ. Ừ. ừ. rồi chúng ta sẽ uống một ly rượu nha cho nó khỏi um, bụng cho nó chắc nha ổn nha rồi xin mời <laughs> ừ. À, đã ừ chấm một miếng nha rất là ngon ừ đã quá ừ. Ừ, ừ, ừ, quá tuyệt của mèo luôn Vâng, cảm ơn cả nhà đã yêu thương à, kênh của Minh Bà Rộ dạ, dạ. hoặc là Minh Nguyễn dạ. Bình Dương nha. Nếu yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương xin chia sẻ một lượt và bình luận bên dưới những video nào hay hoặc là giới thiệu những món ăn ẩm thực mới hay nhất và mới lạ nhất để cho ekip và Minh Thư sẽ làm món ăn mới cho cả nhà nha. Và đăng ký thành công kênh của Minh Pro hoặc là Minh Nguyễn sẽ nhận được video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn à, hoặc qua số đường dây nóng 09 09 à còn bây giờ ekip chương trình và minh thư xin hẹn và gặp lại nha bye bye, bye. xin chào gặp lại nha các bạn bye bye